Chào mừng cả nhà quay lại với kênh toàn thành phát của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình muốn review với cả nhà một lô đất có diện tích là ngang nem sâu 14. Lô đất này nằm tại dự án Nưu Thâu 6, tọa lạc tại phường Mỹ Phước Khánh, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Dự án Nưu Thâu 6 nằm trên mặt tiền đường DH605, dễ dàng kết nối với những tuyến đường trọng điểm như quốc lộ 13, quốc lộ 14, đường vành đai 4, đường cao tốc Mỹ Phước Tân Quảng. Nưu Thâu 6 được đầu tư bài bản với hệ thống hạ tầng được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn bao gồm đường nhựa với hè rộng, cây xanh tạo bóng mát, hệ thống điện âm, hệ thống nước, mưa, nước thải riêng biệt. Và bây giờ cái nhà hãy cùng mình đi à, dạo xung quanh dự án đô thị số cũng như là nhìn những tuyến đường kết nối giao thông từ trên cao nha cả nhà. và đây là con đường HL605 kết nối từ khu công nghiệp Mỹ Phước 2 giáp với đường Mỹ Phước Tân Vạn và đi thông qua những tuyến đường như quốc lộ 13, quốc lộ 14. Rất là dễ dàng. Và bây giờ chúng ta nhìn toàn cảnh từ trên cao nha cả nhà. Đây là toàn cảnh dự án Mỹ Phước Khánh hay còn gọi là dự án Newton 86 và vị trí cái xe của chúng ta bên tay phải này đó là vị trí của lô đất tại dự án này thì à, có được tầm khoảng là 6 căn nhà đã được xây dựng và hiện tại khu vực này đang còn rất là nhiều dự án trong tương lai sẽ tiếp tục triển khai và tiếp tục làm và dự án thứ hai dự án tiếp theo của chúng ta là ở phía trước mà chúng ta nhìn thấy cái bãi đất trống đó là ở phía trước đó và phía bên tay phải đó là dự án 2 của chúng ta nếu khách hàng đang có nhu cầu mua lô đất này cũng như là đang tìm hiểu và dự án này và những dự án tiếp theo tại vị trí phường Mỹ Phước Khánh, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương thì hãy liên hệ mình ngay số điện thoại 0972 332 894. Chúc cho khách hàng đầu tư nhanh xin lợi nhuận cũng như là tìm cho mình một vị trí để mà ở an cư lập nghiệp tốt nhất. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0972 332 894. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ. À. Cả nhà xem tới hay thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh cho mình. thank you